Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình thì um, giống như mình đã nhận định cho anh em ngày hôm nay um, dưới cái mặt bốn cái mã kèo mà mình đã nhận định trên video cho anh em. Thì uh, bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho anh em một cái mã kèo phi tối hôm nay trận đấu muộn nha anh em để anh em có thêm mã kèo để anh em đầu tư. Thì đó là cái trận giữa thằng bà Lopna và minh Intus diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phi hôm nay nha anh em. Thì um, anh em cũng thấy trên màn hình là đội hình ra sân bên phía hai đội thì bên phía bà na đội chủ nhà ra sân với sơ đồ là 4231 còn bên phía Juve chơi với sơ đồ là 3511 hàng công cao nhất là đi Milit nè. À, phía dưới thì có Di Maria thì anh em thấy um, trong khi uh, trận này thằng um, Juve nó tung ra với cái đội hình cực kỳ lạ trong cái trận đấu này luôn. Thì mình sẽ tiến vào cái phần vị trí trên bảng xếp hạng trong trận đấu này. Thì anh em thấy vị trí xếp hạng Serie A thì thằng Juventus vừa được trả lời được 15 điểm trong um, cái vòng đấu Serie A do um, lúc trước bị kiện về cái vụ tài chính nhưng mà um, kiện không thành là Juventus được à, vừa mới được trả là cái 15 điểm và đang đứng vị trí top 3 nha anh em và có 59 điểm sau 31 vòng đấu. Nếu trận này Juve có thể thắng thì Juve sẽ vươn lên cái vị trí top 2 trên bảng xếp hạng với 62 điểm. Trong khi đó thằng Bologna anh em thấy thằng Bologna trong uh, Vị trí trên bảng xếp hạng của Bologna đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 44 điểm sau 31 vòng đấu thì hiện tại thằng Bologna đang có có một cái vị trí cực kỳ an toàn trên bảng xếp hạng và cái phong độ của thằng Bologna trong cái mùa giải này cũng cực kỳ tốt luôn nha. Thì mình sẽ tiến vào cái phần uh, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha là thằng Bologna thì uh, trong uh, 10 trận gần nhất thì Bologna đã thắng 4 trận và hòa 3 trận để thua 3 trận thì cái trận vừa gần nhất á thằng Bologna để thua thằng Verona với cái tỷ số là 2-1 à, cầm hòa thằng à, AC Milan với tỷ số là một đều thắng Atalanta 2-0 thắng Udinese 3-0 còn trong khi đó bên phía thằng uh, Juve thì anh em thấy Juve đang có cái phong độ cực kỳ không tốt trong cuối mùa giải nha anh em thì um, anh em thấy gần đây Juve đang có À, một cái chuỗi trong 10 trận gần nhất Juve cũng mới thắng được 3 trận và để thua thắng được 3, 4 trận anh em để thua 4 trận và để hòa hai trận hòa trước Sporting nè và hòa trước Inter Milan thì à, nói chung vừa in thằng Juve vừa để thua trên cái đấu trường Cup Copa Italia yeah, cho Inter Milan trên sân nhà với cái tỷ số là 1-0 họ thì anh em thấy thằng à, um, Juve trong cái trận đấu này nó vừa được có một cái lợi là cái sự vui vẻ vừa được trả lời 15 điểm và anh em thấy trong khi đó, um, Juve đang có một cái sự hưng phấn trong cái trận đấu này. Trong trận này thì Juve gặp Bologna thì Juve quyết tâm lấy 3 điểm để vươn lên vị trí top 2 trên bảng xếp hạng. Và trận sau Juve lợi thế do lại gặp thằng uh, Lee trong cái trận đấu trận sau nữa nha anh em. Thì đó, bởi vậy trận này Juve sẽ có một cái cơ hội để chiến thắng trong trận này. Còn à, trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong 4 lần đối đầu gần nhất thì thằng Juve đã thắng hết 3 lần. Đó, quan trọng là thằng Juve đã thắng thằng Bologna hết 3 lần trong 4 lần đối đầu nha lượt đi trên ờ, đấu trường Serie A thì ờ, trên sân nhà của Juve thì Juve có ăn thằng Bologna với tỷ số là 3-0 nè. Đó, trước đó thì ờ, để hòa với cái tỷ số là một điều này anh em. Còn trước đó nữa thì Juve có thắng 2-0, thắng 4-1 thì hai thằng này đá bàn thắng ít nhất là hai bàn đó anh em thấy hai này gặp nhau toàn ít nhất là hai bàn thắng không đây mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất mà thằng Juve ăn với cái tỷ số 3-0 trên lượt đi của đấu trường Serie A nha anh em thì anh em thấy trong cái trận đó hiệp 1 là thằng Juve nó ghi bàn vào phút thứ 21 24 là ghi bàn 1-0 và phút thứ 59 và phút thứ 62 thì anh em thấy trung bình thằng Juve gặp thằng Barcelona thì Juve đá rất là thoải mái thì anh em thấy trong trận đó thì milit vẫn là đá chính nè chỉ có một sự thay đổi là thay đổi đội hình 3511 là Di Maria được đá chính trong trận này thôi đó thì anh em thấy góc thì góc trong cái trận đó nó chỉ có 6 quả góc 4 quả nghiêng về bên phía thằng Bologna và hai quả bên nghiêng nghiêng về bên phía thằng Juve thì cái trận này anh em có thể nằm xỉu góc thì thằng Serie này chủ yếu là cái trận dưới lại cái đội hình trong cái trận này thằng à, Juve nó đang tung ra với cái đội hình đá chính diện anh em có thể đầu tư vào cái mã xỉu góc trong cái trận này cũng rất là ok nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái à, đưa ra trong trận này cho anh em để anh em có thể đầu tư nha đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này là thằng Juve chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25. Thì anh em thấy á, nếu mà anh em có thể nằm thằng Juve trong trận này thì anh em nằm với cái mã kèo là thằng Juve đá đồng trong cái trận này thì tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn còn tài xỉu 2,25 á thì uh, anh em có thể nằm cái mã kèo là tài trong cái trận này nhưng mà anh em có thể vào cái mã kèo tài 2 thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn đó thì à, cái tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra là như vậy thì mình sẽ tiến vào mình chốt kèo cho anh em trong cái trận đấu này luôn đây thì là mình chốt cho anh em bốn cái mã kèo trên màn hình để anh em có thể đầu tư trong cái trận này thì anh em thấy anh em có thể um, năm thằng du que với cái tỷ lệ kèo là đá đồng thì tại sao mình cho anh em đá đồng thì anh em có thể chờ ra sân trong vòng 5 đến 10 phút thì kèo nó sẽ tụt xuống thằng du que đá đồng thì anh em nằm thằng du que nếu tỷ lệ anh em nó thắng nó sẽ cao hơn và tài xỉu á, thì hiện tại là tài xỉu đăng hai trái ăn bảy mươi mấy rồi thì anh em có thể chờ hai trái lên ăn cao một tí thì anh em vào cái mã tài hai nè thì cái tỷ lệ anh em húp kèo tài này nó sẽ cao và quà nó sẽ cao hơn đó còn thì um, góc thì anh em vẫn cứ nằm xỉu góc 9.5 cho mình thì giống như anh em mình đã nhận định và nói cho anh em trong trong hàng này lịch sử đối đầu á, cao nhất là nó chỉ được 7 quả gốc thôi thì anh em nằm cái mã xỉu góc 9.5 thì cũng rất là ok nha. Thì hiệp 1 thì anh em vào chờ cái mã kèo à, tài nó sẽ tụt xuống 0.5 thì anh em vào thì um, tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn thì hiệp 1 mình dự đoán sẽ có bàn thắng dành cho Juve thì anh em cứ đầu tư vào tài hiệp 1 nè năm thằng Juve còn đã đồng tài hai nguyên trận và xỉu gốc thôi thì anh em cứ đầu tư vào bốn cái mã kèo mà mình cho anh em trên màn hình để anh em có thể đầu tư một cách hiệu quả anh em phải chia đều kèo ra anh em đánh thì anh em mới có um, mới có tỷ lệ thắng cao nha thì uh,